ngày hôm qua anh nói yêu em nghe lòng bối rối nụ hôn treo còn đây ấm nồng từ hôm đó em biết nhớ nhung đêm về ngày hôm nay nghe tiếng mưa rơi sao buồn chất ngất người yêu ơi giờ anh vắng rồi ngày hôm qua giờ là gì vắng quá xa cuối trời mà chỉ là hôm qua khi mình còn ngây thơ đã yêu và em rất nhiều mộng mơ nhưng giờ đây hết rồi trái tim ngây thơ ngày nào bỗng chợt biết buồn mà dòng đời bao la và tình mình trôi chật ngất người yêu ơi giờ anh vắng rồi ngày hôm qua giờ là gì vắng quá xa đêm từng đêm nhớ người đêm sau lung linh từng cánh rơi tận cuối trời mà chỉ là ớt biết buồn mà rồng đơn trời mà chỉ là hôm qua khi mình còn ngây thơ đã yêu và em rất nhiều mộng mơ nhưng giờ đây hết rồi trái tim thơ ngây ngày nào bỗng chợt biết buồn mà dòng đời bao la và tình mình trôi